Cảm giác nhớ em sau một ngày dài lê thề Mà sao đêm khuya giờ này cô ấy vẫn chưa về Vừa nhấc máy lên chỉ nghe thấy em nói rằng Bệnh nhân số 1, bệnh nhân số 2 Nhiều khi những bất an vẫn muốn tìm đến chúng ta Trong trắng tình cô ta sinh lại một mình Trực đêm ở nơi mà ai cũng muốn tránh xa Người ta đi dần còn em tới gần quay về bên anh vì nơi đó chẳng hề an toàn trong vòng tay anh chẳng cần lo bệnh dịch lan tràn xương động trên vai dù cho mà nên chưa tan ghét anh thức cơn mơ ai need sure anh bước ra ngoài nơi nhìn giữa ánh sáng với bóng đêm dù quãng đường dài thêm chỉ cần nơi cách ly chẳng thể cách ly anh à đã ba ngày rồi cả hành lang bệnh viện không có một giấc ngủ hai tứ trên bảy cả đêm và ngày ngành y toàn cầu gần như thất thủ hàng trăm nghìn ca bệnh tăng lên ở mỗi múi giờ có kẻ thù em không biết bộ đồ này có bảo hộ cho sức mạnh tinh thần trong ta đủ thiếu vắng em con bé nhà mình vẫn ngoan hay đang thế nào Bố nhắn con Mẹ ở đây không bỏ lại phía sau những đồng bào Bình minh phía trước vẫn bụi mù như bầu trời Hà Nội ngày ô nhiễm cao Nhưng chỗ dịch bệnh là nơi mọi người chạy đi Có bác sĩ cùng nhau chạy vào Chẳng đếm đâu Số ca trực không có hồi kết Phải nén đau Cố lựa chọn giữa sống và chết Nhưng anh đừng lo Màu nhiệm quanh ta luôn còn không hết Lý sẽ về hôn anh và con Cả nhà mình cùng Anh muốn xa ngoài nỗi nhưng giờ anh xa với bóng đêm Dù quãng đường dài thế dưới ấm anh đưa em qua ngày vội vàng Oh baby Trời cách đi Tha bay sao dưới ấm anh đưa em qua ngày vội vàng Oh baby chờ thể cách đi Tha bay xa xuôi ấm anh đưa em qua ngày vội vàng